đây trước tiên chúng ta lắp cái à, đế để bỏ motor nó kèm theo hai thân như thế này thì à, hai thân giống nhau thì bà con lắp bên nào cũng được Đấy, mình chú ý chọn những con ốc cho nó chuẩn nhé đế motor thì có những con ốc như thế này 08.8 đổ ra đây là máy xay ờ, cắt gạo một chức năng thì khi ờ, các bạn mua về sẽ nó nguyên thùng chúng ta tháo ra lắp đặt xong. ở đây là chúng ta sẽ nhấc bỏ bốn con ốc này để cố định cái máy này sau chúng ta sẽ lắp lắp cái chân đế này để ờ, bỏ cái motor sẽ có hai, thanh dài như này hai thanh dài và hai thanh ngắn như này để bước ngang thì à, các chân motor sẽ bắt vào những khe này đi kèm sẽ một túi ốc ốc này đây thì con ốc được bỏ bắt motor này chỗ đầu ra của xong phần bắt motor đây giá giá bắt motor bắt motor này trước sử dụng cái dây đồng ấy tao một trăm mua tơ này tơ dây đồng một trăm một trăm này nhập khẩu từ Hàn Quốc chuyên phong phát motor ba khí cái này lắp qua không cần gì bộ tư trên bộ tư đi Đấy, motor thì bà con chú ý cái đầu ra đầu ra của motor thì mình đổ vào bên này nhé lắp đi lắp đi cầu bình minh của trước bên này bên này bên này bên này sang bên này sang thẳng bên này sang thẳng bên này tùy đấy thì motor motor sẽ được đặt ở dưới khung bên này kéo ấy sau nhé Này nó ở sau con lắc cái hờ nhé rút ra không được có dây cu loa luôn kìa Đấy thì bà con nhớ lắp nút ly vào nhé Cái này thì có kèm theo hai dây cu loa Cái này cu loa, cu loa đôi Đấy, bây giờ ta tổ từ đây này Thế thôi Đấy thì nó hơi dài thôi Ờ, cái này thì tôi tưởng tự cưng thôi nhá lời <laughs> hướng dẫn sơ qua cho bà con khi mà về ờ, khi mà giao máy về cho bà con thì bà con có biết đường lắp đặt đấy hai dây này mình nối trực tiếp xuống cái body ở dưới của motor đấy nối thẳng vào nối thẳng vào body của motor đấy là mình kết nối xong cái phần uh, ờ, truyền động từ motor lên chỗ phần uh, máy sát sát đầu máy khi lắp đặt thì các bạn chú ý là để uh, căn chỉnh làm sao dây cu loa nó thẳng nhé để ờ, trong quá trình mình ờ, hoạt động nó không bị rung lắc đấy còn tiếp theo là cái phần uh, ờ, sàng vâng, vâng. ra đây mình về mình vặn hai con ốc này ra nhé tháo hẳn hai con ốc này ra mở thép ra đi Đấy, ở hai bên cái sàn sẽ có số bắt hai con ốc như này Đấy. còn là cái sàng lọc lọc nó có hai con ốc Đấy, nhỏ thì khi các bạn về ờ, nhớ là bắt những con vít dài vào chân những con motor này và phần cuối cùng là cái phiếu của nó Bố nóc nhỏ ấy Mình sử dụng ba con nóc này ba con để cố định trên này đấy rơi siết chặt bạn đấy thì uh, chúng ta ở đây còn đấy là phần ờ, để bảo vệ uh, bu ly chắn va tay vào khi đang sử dụng đấy tại con ờ, nếu có đi lại thì nó không bị chạm vào thì nó rất là nguy hiểm đấy thì có phần dưới ốc bảo vệ như thế này rồi ờ, sẽ viết những ốc như này vào đấy thì tổng thể con máy ờ, sau khi lắp xong là như thế này Đấy, tổng thể con máy sau khi lắp xong con này có chức năng chỉ có một chức năng thôi nhé xay sắt gạo thôi đây, ngoài ra còn có con hai chức năng vừa sai sát vừa nghiền máy chạy motor 3 kg ngoài ra còn có thêm một cái ờ, một cái túi như thế này túi đựng để cảnh cáo mình ờ, tấu đây, vâng, thì bà con thì luồng ở đây rồi lấy một cái dây vuông để buộc buộc lại đấy à, không đây có à, đây có dây, dây kéo rồi bà con về chỉ cần uh, luồn vào thôi <laughs> vâng rồi ok à, thì tổng thể con máy như thế chúng ta khi uh, lắp đặt uh, sẽ cố định những cái, cái motor này bằng uh, bốn con ốc ở đây đấy ở những cái chỗ uh, ốc này chúng ta phải uh, chỉnh nhé, chỉnh những cái thanh ngắn này đấy làm sao cho cái khe nó lọt vào những cái lỗ này để mình bắt con ốc để cố định cái motor Đấy. và đây là chúng tôi à, lắp à, lắp à, dạy dụ cho các bạn xem thôi còn khi chúng ta lắp thật ấy, thì sẽ đóng những đóng cái bu ly này vào sát sao cho căn chỉnh cái dây cu loa này nó thẳng này đấy và xịt cái motor này vào sau một chút đấy làm sao cho cái dây cái dây cu loa này là hai dây nó sẽ song song với nhau thẳng với nhau đấy để trong quá trình hoạt động ấy, nó không bị rung lắc ổn định cái máy đấy thì à, đấy là quá trình à, lắp đặt máy xay sắt gạo một chức năng bà con có nhu cầu bà con có nhu cầu à, mua máy xay xét gạo một chức năng hai chức năng thì liên hệ để máy cường linh địa chỉ 923 Trà Phong Hoa Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi góc màn hình đấy thì các bạn liên hệ trực tiếp à, cho chúng tôi sẽ được à, biết thêm những chương trình hỗ trợ như vận chuyển này rồi các chương trình tặng kèm các thứ đấy thì bên máy máy cường linh chúng tôi sẽ hỗ trợ à, các bạn vận chuyển đến tận nhà các bạn chỉ việc ở nhà máy móc đến nơi có thể à, bóc ra kiểm tra lắp đặt rồi cắm điện kiểm tra motor kiểm tra máy đấy thì điện à, máy điện máy cường linh chúng tôi cam kết là gửi hàng đến tận tay các bạn là như trên video bọn tôi làm đấy máy chuẩn như thế này luôn thì cảm ơn quý vị và các bạn nhấn like và đăng ký kênh để uh, đón xem những video tiếp theo những à, công nghệ mới những máy móc mới hiện đại hơn cảm ơn quý vị và các bạn